Hello, xin chào anh chị em. Ờ, trong buổi tối hôm nay thì uh, Dũng có khoảng 30 phút, 3 40 phút giao lưu với anh chị em thì anh chị em nào có những câu hỏi đầu tiên ạ thì chúng ta có thể giao lưu cuối tuần. À, giao lưu uh, vào những ngày nghỉ cuối ngày nghỉ uh, Tết uh, độc lập thì anh chị em có thể chia sẻ ở phần dưới ạ à, xin chào bạn à, An Nhi Xin chào tất cả anh chị em đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay thì uh, nếu anh chị em nào có câu hỏi nào thì chúng ta hãy gì ạ comment ở phần ô chat thì Dũng sẽ gì ạ sẽ um, câu hỏi nào mà nhiều anh chị em hỏi thì Dũng bắt đầu chia sẻ Ok anh chị em uh, xin chào bạn uh, Trần Hùng xin chào bạn uh, Đàm Việt Hưng Xin chào Hoàng Hoàng Đức Nguyễn uh, Khiêm bạn uh, Hùng Văn Tiến Ngô Minh Ngọc Bình For you không biết là bạn nào bạn Thu ạ bạn Hà Dung Xin chào Hữu Hưng Xin uh, chào Văn Sáng Xin chào Nguyễn Toàn và xin chào tất cả anh chị em có mặt trong cái buổi tối ngày hôm nay ạ Ờ, à, một bạn có hỏi là kéo lên à, đây một câu hỏi là hôm nay kéo lên ATC liệu ngày mai có giống hôm 20 20 tháng 8 không ạ à ok thế thì ở đây chúng ta sẽ khi mà à, chúng ta phân tích về thị trường chứng khoán đó à, đây là cái mà phần lớn chúng ta sẽ à, nhìn đa phần là chúng ta nhìn tiểu tiết tức là nhìn một phiên hai phiên ba phiên như thế này thì chúng ta gọi là tiểu tiết còn thường khi mà chúng ta đầu tư thì chúng ta nhìn vào một chen lớn chẳng hạn như anh chị em có thể thấy rất là đây gọi là chen lớn này nếu anh chị em đầu tư vào một cổ phiếu mà anh chị em yêu thích là như cổ phiếu Vinamilk thì rõ ràng là trong một cái chen lớn như này thì cả một xu hướng thị trường tăng rất mạnh đúng không trong khi đó là Vinamilk thì không có lợi nhuận tức là chúng ta đầu tư cả một chen lớn ai đó mà giữ Vinamilk là không có lợi nhuận thì chúng ta gọi là những chen này nếu chúng ta tập trung vào chỉ Vinamilk thôi gọi là tiểu tiết thì dẫn đến chúng ta không có lợi nhuận à, chúng ta cũng nhìn thấy cổ phiếu Vietjet chẳng cũng tương tự như vậy nếu từ, từ đáy thị trường thì chúng ta thấy là thị trường có nhiều cổ phiếu ngân hàng hoặc là nhiều cổ phiếu khác tăng đến hai ba trăm phần trăm trong khi đó gì ạ chúng ta tập trung vào cái nhóm mà Vietjet vì chúng ta nghĩ rằng là nó sẽ tốt nên chúng ta thấy rằng là nó cũng không có lợi nhuận hoặc có thì ít thôi ạ không đáng kể và nhiều cổ phiếu nếu anh chị em để ý một chút như là cổ phiếu ngân hàng BIDB cũng tương tự như vậy thế thì trong đầu tư thì chúng ta có thể nhìn về góc độ rộng hơn lớn hơn để chúng ta thấy được là cái chu kỳ nó như nào chẳng hạn khi mà Dũng thấy một cái chu kỳ như này thì Dũng gọi là tích lũy chẳng hạn biên độ nó lớn nó nhỏ các bạn nhìn đấy à? biên độ nó nhỏ và mỗi một cái lần biên độ này nó sẽ gì ạ nó lại à, về cái vùng hỗ trợ này khối lượng nó thấp dần đi và tiếp tục nó kéo lên khối lượng lại thấp dần đi thì dũng gọi đó là biên độ nó nhỏ dần và khi biên độ nó nhỏ dần dù là có thể một vài lần nó bị gãy kênh gãy rất là mạnh nhưng chúng ta thấy rằng là cổ phiếu này chúng ta gọi là quá trình tích lũy và khi một quá trình để tích lũy cổ phiếu đủ thì trước khi nó sẽ gia tăng rất mạnh chúng ta gọi là giai đoạn tăng trưởng còn ngược lại thì chúng ta thấy rằng là ở đây thì nó cũng có biên độ giảm dần à, đầu tiên thì chúng ta thấy là nó nó kéo lên kéo lên ở một cái đoạn mạnh rất là mạnh những đoạn này nếu anh chị em để ý thì nó giảm cũng một cái lượng rất là lớn này tại tại sao khi mà kéo lên mạnh như này giảm một cái lượng rất lớn như này chứng tỏ phải có một cái lực nào đó họ bán ra thì nó mới giảm mạnh như này đây là câu chuyện chúng ta thường thấy xuyên nhưng về thị trường á, thì chúng ta biết rằng là những quá trình chạy nước rút này này nó do các cổ phiếu chúng ta gọi là những cổ phiếu vốn hóa lớn những cổ phiếu mạnh tăng rất mạnh đây chúng ta nhìn này đây là những cổ phiếu như là MB nó, nó tạo ra cổ phiếu này tăng rất mạnh hoặc là cổ phiếu VIDB nó cũng tăng rất mạnh trong đoạn này và chúng ta thấy là những cái cổ phiếu này nó có xu hướng là tăng tốc chúng ta gọi là chạy nước rút đây chúng ta gọi là chạy nước rút vậy quá trình chạy nước rút thường là sau khi chạy nước rút đúng không nước rút thì gọi là kết thúc chu kỳ và khi kết thúc chu kỳ thì thường cổ phiếu nó sẽ không kết thúc ngay mà nó sẽ gì ạ à? nó sẽ điều chỉnh rất là mạnh và phần lớn chúng ta phần lớn chúng ta không bán vùng này đi thì chúng ta thấy rằng là nhiều anh chị em bị thua lỗ vùng này rất là lớn đây chúng ta gọi là quá trình rũ bỏ thế thì vì thị trường nó có gì ạ quá nhiều cổ phiếu của lũ chip quá nhiều cổ phiếu nên cái quá trình rũ bỏ này nó sẽ không thể nào kết thúc sớm được và nó kéo lên ạ và đây là lúc mà các nhóm đầu cơ họ lợi dụng cái dòng tiền lớn họ thoát ra ở đây bởi vì họ thấy rằng cái việc mà tiền nó vẫn còn quanh quẩn và nhà đầu tư đang có lãi ở đây thì họ nghĩ rằng là họ cần phải gì ạ kiếm được nhiều tiền hơn nên cái quá trình này đã tạo ra những cái sóng gọi là hai đỉnh có thể là hai đỉnh có thể là một đỉnh hoặc là hai đỉnh gần nhau thế thì ở đây chúng ta gì ạ nếu chúng ta nhìn với đỉnh này chúng ta nhìn đỉnh này chúng ta hai đỉnh còn nếu chúng ta nhìn về vùng này cả vùng này mà cả vùng này chúng ta gọi là vai thế thì dù là hai đỉnh hay là vai thì nó cũng bản chất nó cũng giống nhau tức là khi cổ phiếu nó lên cái vùng này thì bắt buộc nó gặp những cái vùng đỉnh này áp lực bán ra lớn nhiều nhà đầu tư hòa vốn thì họ có xu hướng bán ra thì đấy là giai đoạn đầu tiên những cái giai đoạn kéo lên đầu tiên thì cũng gì ạ à, big boy hay là nhà tạo lập họ cũng đã gì ạ à, cũng đã thoát ra một lượng lớn cổ phiếu bởi vì chúng ta thấy là cái quá trình kéo lên này khối lượng rất là nhỏ nhỏ đến mức mà chúng ta thấy rằng là so với vùng này khối lượng lớn hơn rất nhiều nên ở đây chúng ta thấy là một lượng nhỏ các cổ phiếu gọi là penny bắt đầu bước vào chu kỳ tăng và đây là cách mà thị trường nó vận vận động tuy nhiên thì các bạn này à tuy nhiên thì các bạn sẽ thấy rằng là sau khi nó giảm khối lượng lớn ở đây ạ và nó tiếp tục giảm khối lượng lớn thì về cơ bản là đây là những cái quá trình phân phối rất là nặng ở đây quá trình phân phối này nó cũng không kết thúc được và các bạn có thể hiểu đơn giản này cái quá trình này nó gặp cả một cái vùng kháng cự lớn nên nó cũng hồi và ở phía trên này cũng áp lực lớn còn cái quá trình này nó gặp một cái kháng cự nhỏ so với vùng này và cái áp lực đây nó cũng là ít nó cũng gì ạ bán tháo bán tháo ở phía trên này nó chúng ta thấy là áp lực mà để đỡ phần lớn anh chị em cứ thử xem xem là trong thời gian vừa qua chúng ta kiếm được lợi nhuận ở đâu vấn đề chúng ta cần phải đo lường ạ nếu chúng ta kiếm được lợi nhuận nhiều ở đây thì anh chị em có thể xem xem là từ cái vùng này đến vùng này chúng ta xem là bao nhiêu chúng ta kiếm được lợi nhuận bằng cách từ gì ạ chúng ta đo lường đấy là cách đơn giản nhất vậy khi nó kéo lên này chúng ta thấy là nếu chúng ta chỉ học một cách gì ạ đơn giản anh em nhớ là chúng ta học một cách đơn giản một cái buổi hôm qua Dũng có nói rằng là khi kéo lên với khối lượng lớn và một cái biến động gọi là nến gì ở đây thì điều gì diễn ra nhưng vì anh chị em thấy rằng là khi mà vùng này nó kéo lên nó cũng chúng ta cũng thấy nó giống với như vùng này vì chúng ta tiểu tiết mà chúng ta chỉ nhìn nó giống như vùng này ở vùng này chúng ta chỉ quan tâm đến hai ba phiên này nên chúng ta không nghĩ rằng là cả phía trên này, này là một cái gì ạ một lượng lớn các cổ phiếu bị kẹt ở đây cá phía trên này một lượng lớn cổ phiếu kẹt ở đây cá phía dưới này, này là một lượng lớn các nhà đầu tư cần phải gì ạ cần phải gì ạ cần phải chốt lời nên cái việc mà hồi này là lúc mà họ cần phải chốt lời nhiều hơn nhưng phần lớn các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm trải nghiệm đặc biệt là họ thường là họ bị cuốn vào cái cuộc chơi mà họ không biết là nó diễn ra như thế nào phía trên này là những cái vùng kháng cự mạnh phía dưới này cái hỗ, hỗ trợ rất là mỏng manh kháng cự mạnh hỗ trợ mỏng manh thì nếu chúng ta chơi trò chơi gọi là thắng thua thì không biết rằng là câu chuyện nó sẽ diễn ra như thế nào thế thì rõ ràng là để vượt qua đỉnh là một cái gì ạ à? cản rất là lớn trong khi đó đấy các bạn thấy là khi mà vượt qua đỉnh một cái khối lượng lớn này mà các bạn vẫn nhiều các bạn vẫn mua vào các bạn chỉ quan tâm đến thị trường giảm trong khi đó một phiên giảm này các bạn mất bao tiền một phiên giảm này chúng ta mất bao tiền mà trong khi đó hai ba phiên tăng tăng một chút chúng ta không chịu được chúng ta mua vào dẫn đến những cái nến đô doji này là một cái nến mà Dũng không biết Dũng ờ, chỉ nói như thế anh chị em có thể tự phân tích và chúng ta cũng thấy là cái VN30 nó cũng thế ạ với vn 50 thì chúng ta nhìn về cái chỉ số VN30 với chỉ số gì ạ hai cái chỉ số VN30 và cái chỉ số của VN Index thì rõ ràng cái chỉ số VN Index này là nó mạnh hơn chứng tỏ là các cổ phiếu đầu cơ nó tăng mạnh hơn còn VN30 nó đi ngang chứng tỏ là các cổ phiếu gì ạ các cổ phiếu blue chip nó đang yếu hơn thế nó có một cái câu chuyện để chúng ta có thể phân tích kỹ hơn về đây chẳng hạn chúng ta đang nhìn thấy đây là một cái đỉnh đầu tiên tức là sau khi nó giảm tức là chúng ta phải để ý này kênh mà đi xuống đi ngang kênh đi xuống đi ngang bất cứ một cái xu hướng đi lên nào đó nó phải có một sự xác nhận lớn khối lượng lớn đây là chúng ta gọi là gọi là nếu kênh này là kênh đi lên còn nếu kênh này đang đi kỳ xuống thì kể cả xác nhận khối lượng lớn tăng mạnh khối lượng lớn thì nó cần phải thời gian tái tích lũy rất là nhiều bởi vì phía trên này phía trên này phía trên này phía trên này nó đang bị kẹt rất là nhiều phía trên này nữa cũng đang bị kẹt rất là nhiều nên để nó tái tích lũy được chưa thì nó sẽ gì ạ chúng ta sẽ hiểu rõ ở đây ạ nên một số bạn có thể kiếm được nhiều lợi nhuận như bạn là võ hòa chẳng thế thì ờ, bạn kiếm được như vậy thì xin chúc mừng bạn tại vì khi bạn đầu tư nếu bạn đầu tư khoảng độ 5 năm hoặc 10 năm thì ờ, bạn sẽ hiểu được thị trường như nào còn nếu bạn đang đầu tư khoảng một hai năm hoặc là đầu tư là F0 á, thì có lẽ bạn chưa trải qua những giai đoạn thị trường nó như thế này câu hỏi mà Dũng muốn hỏi anh chị em đó là gì ạ nếu ở đây những nhà đầu tư chuyên nghiệp á những nhà đầu tư chuyên nghiệp những nhà đầu tư thành công mà Dũng được biết thường thì gì ạ họ làm cái gì có vùng này họ có thể kiếm tiền có thể đầu tư họ vẫn kiếm được tiền họ vẫn cứ đầu tư nhưng cái mà sự khác biệt giữa người kiếm tiền và người đầu tư dọn này đó là họ sử dụng số vốn khoảng 2 đến 30 phần trăm danh mục của mình và phần này chú ý phần lãi cái điều thứ hai đó là họ không bao giờ khoe cái đề đấy là một trong những cái tố chất quan trọng nhất bởi vì khi chúng ta đưa ra một trạng thái khoe thì nó mất năng lượng chúng ta ở ờ, trong cuốn sách uh, về chứng khoán uh, một cuốn sách mà Dũng cũng thấy rằng là uh, có một cái tác giả họ nói là khi họ khoe lợi nhuận thì sau đó tỷ lệ một thời gian đó họ bị lỗ hoặc là khi đó nào và chúng ta uh, quan tâm đến lợi nhuận chúng ta muốn xem lợi nhuận nhiều thì phần lớn sau đó chúng ta mất rất nhiều à, bao nhiêu anh chị em đã từng như vậy có thể comment cho Dũng số 1 đúng không ạ bản thân Dũng cũng cũng đã từng như vậy tức là khi mà chúng ta không chịu được chúng ta cứ thích thể hiện về chính cái nội tại bên trong ta tại vì đầu tư chứng khoán nó không dành cho tất cả tất cả mọi người dạ. Đấy chưa? Thế thì ờ, cái khoe ở đây tức là ở đây Dũng có nói rằng là các hệ thống của Dũng họ đã kiếm được 100% lợi nhuận và họ giữ và họ không tức là họ không đầu tư theo kiểu như là theo phong trào hô hào tại vì hệ thống này nó không sử dụng hô hào nên khi chúng ta nghe mô tả gì ạ hệ thống giúp cho chúng ta cổ vũ để động viên chúng ta tuân thủ theo hệ thống khác hẳn là chúng ta thể hiện rằng là chúng ta hưng phấn hai cái điều đó nó khác nhau hoàn toàn việc hưng phấn nó giống như là chúng ta mất cái cái cảm xúc bên trong chúng ta còn việc mà chúng ta gì ạ à, chúng ta khuyến khích gì ạ à, chúng ta chúc mừng người khác chúng ta gì ạ à, tạo ra một cái động lực cho người khác để tiến lên để kỷ luật hơn thì đấy gọi là cái cách để giúp cho những ai có năng lượng thấp tiến lên còn ở trong cái chương trình này uh, Dũng muốn chia sẻ ở đây nó không mang tính chất rằng là tại vì năng chất là nó đúng hay sai ở đây Dũng có thể chia sẻ cho anh chị em thì à, những cái cổ phiếu mà nó tốt thì con số đó trong hệ thống của Dũng thì nó rất là nhiều nhưng cái việc mà mình đưa ra hay không nó lại câu chuyện khác câu chuyện nó là câu chuyện à, Dũng không muốn à, à, tại vì như này à, hôm qua à, Dũng đọc được một cái cuốn sách cuốn sách này nó nói về cái tầng năng lượng cái tầng năng lượng nó đơn giản như này này nếu chúng ta giả sử như là Dũng đang ở một cái thế, vị thế vị kỷ vị kỷ là chúng ta chỉ tập trung vào chúng ta đấy ạ thế thì nếu chúng ta đi vị kỷ chúng ta có bốn tầng năng lượng bản thân chúng ta tất cả anh chị em uh, chúng ta đều có thể tạo ra bốn tầng năng lượng từ vị kỷ vị chủng vị thế giới và vị tinh thần thường khi mà ở chúng ta ở vị kỷ ấy, thì chúng ta chỉ tập trung cho cái lợi ích chúng ta chúng ta chỉ quan sát ở một góc độ đơn giản chúng ta biết rồi ạ thế thì về cơ bản là nếu chúng ta gì ạ tô luyện tô luyện lên đến mức nào đó chúng ta đến mức vị cao hơn chúng ta ở vị thế chúng ta gọi là vị chủng và cao hơn nữa chúng ta gọi là một thế là vị à, vị thế giới và cao hơn nữa là chúng ta gọi là vị tinh thần thế thì ở đây câu chuyện là chúng ta có thể trở thành vị tinh thần được không ạ vị thế giới được không ạ vị chủ được không ạ chúng ta có thể trở thành những người đó được khi mà chúng ta được tô luyện chúng ta phát triển lên đến cái lúc nào đó khi mà anh chị em đặc biệt là những anh chị em đầu tư mới đầu tư F0 thì câu chuyện này cũng giống như Dũng năm 2010 lần đầu tiên Dũng đầu tư Dũng lãi được 400% lợi nhuận thậm chí là gần 400 lợi nhuận và sau đó Dũng bị phá sản chính cái thời điểm đó Dũng nhớ như in là lúc đó Dũng cũng khoe Dũng mua cổ phiếu nào cũng thành công Dũng kiếm cổ phiếu nào cũng gì ạ à, rất thành công và Dũng nhớ rằng là trong suốt những năm đó mình phải mất bao nhiêu thời gian mới gì ạ à, mới lấy lại vốn và khi mình phá sản các mối quan hệ của mình mọi thứ của mình nó đi hết và trong năm 2017 Dũng cũng gì ạ à, giúp cho rất nhiều anh chị em tránh được cái khỏi đó là lúc mà thị trường nó giảm mà chúng ta không biết khi nó giảm nó như thế nào và cũng có rất nhiều anh chị em cũng bị như vậy tức là cái câu chuyện chúng ta phải trải nghiệm qua những anh chị em trải nghiệm qua trải nghiệm qua những cái điều mà Dũng chia sẻ ở đây thì chúng ta sẽ thấy được nếu xong thời gian tới thị trường nó còn tăng mạnh thì điều đó chắc chắn là Dũng lại cần phải học lại những cái điều mà anh chị em đây chia sẻ còn nếu mà nó giúp anh chị em giảm được rủi ro thì điều đó là Dũng rất là vui thế thì câu chuyện đây nó là câu chuyện của những trải nghiệm tại vì đầu tư chúng ta cần phải nhiều trải nghiệm chúng ta mới biết rằng là mình có gì ạ có đạt hay không ok thế bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng là chúng đang nói về cái vùng cái vùng này này cái vùng này là cái vùng mà chúng ta thấy là khi nó gãy nếu anh chị em nào phân tích kỹ thuật đó, nhà mình tất cả các chuyên gia phân tích kỹ thuật nổi tiếng trên thế giới hoặc ở Việt Nam đấy ạ thì các bạn nếu cổ phiếu gãy ở đây có bạn có mua vùng này không ạ các bạn có thể comment ạ cũng chưa cần nói rằng là các bạn có thể comment nếu một cái thị thị trường chung bây giờ chúng ta là thị trường chung là có phải là thị trường tổng thể mà trong tất cả những nhà đầu tư thành công nhất như là Mac Mini, Wemo Neo, uh, Liam Moore và nhiều nhà đầu tư khác thì anh chị em có đồng ý với Dũng là thị trường chung là cái phần quan trọng nhất để chúng ta đầu tư không ạ? nếu anh chị em đồng ý nếu anh chị em đã từng đọc nhé và đồng ý thì hãy comment cho Dũng số 1 ạ cái này anh chị em tự trả lời nếu anh chị em đồng ý tức là cái thị trường chung cái thị trường vn 30 chỉ số viên index là chúng gọi là thị trường chung trường tổng thể và tác động của chi trường thể nó ảnh hưởng rất lớn đến các cổ phiếu dù là cổ phiếu đầu cơ cổ phiếu gì ạ thậm chí là cổ phiếu mạnh cổ phiếu yếu nó phải như vậy không ạ thế thì khi mà chúng ta đơn giản chúng ta học được cái thị trường chung nó như này thế thì câu hỏi thứ nhất là nếu thị trường chung nó bị gãy như này chẳng hạn thế thì các nhà đầu tư cá nhân chúng ta gọi là biết về phân tích kỹ thuật chẳng hạn thế anh chị em có mua ở vùng này không ạ nếu anh chị em nhà đầu tư cá nhân anh chị em phân tích một cách thì ạ ừ, phân phân tích một cách Dũng chưa cần phân tích theo VSA chưa cần phân tích theo bất cứ hệ thống nào chỉ cần gãy cái vùng hỗ trợ vỡ vẫy cái vùng này một cái vùng kháng cự này nó đi nằm ở dưới này chúng ta mua không ạ thứ hai là gì ạ cái cổ phiếu này cái chỉ số này nó đang gì ạ các chỉ báo nó đang nằm dưới gì ạ dưới cái đường 20 thậm chí là đường 20 đang có xu hướng cắt 50 thế thì câu chuyện ở đây anh chị em nhắc là Dũng đang nói sai điều gì ạ có nói sai điều gì không ạ thế thì nếu chúng ta đứng ngoài chúng ta thoát ra chúng ta đứng ngoài thì chúng ta nếu bây giờ chúng ta gọi là phân tích kỹ thuật đi còn nếu chúng ta không vô chiêu không phân tích kiểu gì nữa chúng ta vô chiêu ạ chỉ mua cổ phiếu ví dụ mọi người đã đồng ý với dũng là thị trường chung là quan trọng nhất cái thứ hai là trong phân tích kỹ thuật gì ạ nó đang gì ạ là nằm ở dưới và thứ ba nữa là chúng ta nhìn nếu mà bây giờ dũng phân tích sâu hơn một chút này đây là cái gì ạ đây là cái lịch nhật đợt kéo lên đây là kéo lên lần thứ nhất khối lượng thấp nó lại giảm rất mạnh và cái này là kéo lên gì ạ lần thứ hai đây là lần thứ hai nó không có khối lượng vẫn lại giảm vậy lần thứ nhất mà không tăng lần thứ hai không tăng thì trong trường hợp nếu bây chúng ta tính thế này thị trường tăng lên giả sử tăng lên xác suất đúng 50 phần trăm giảm xuống xác suất đúng 50 phần trăm anh chị em bây giờ Dũng lấy một cái câu chuyện đơn giản đấy giả sử thôi một cách công bằng đấy ừ, tăng lên xác suất đúng 50 phần trăm giảm xuống xác suất đúng 5 phần trăm được không ạ thế thì anh chị em là nếu tăng lên anh chị em ở phía trên này cổ phiếu có đi được xa không ạ kiếm được nhiều tiền không anh chị em thực hiện nếu cái cổ phiếu này thị trường này nó kéo lên tí nữa chúng ta xem mà kéo lên chúng ta kiếm được nhiều tiền không ạ kiếm được nhiều tiền không ạ nếu anh chị em kiếm được nhiều tiền ở đây không ạ đấy là cái góc độ bởi vì cái vùng phía trên này cản rất lớn kiếm giảm nhưng câu chuyện này nếu mà nó gãy ở đây đây rồi nó hoàn thành mẫu hình vai đầu vai thì cổ phiếu nó, thị trường nó rẻ giảm bao nhiêu ạ theo anh xem nó giảm bao nhiêu phần trăm ạ nhà mình có thể chia sẻ ạ nếu thị trường mà nó bị gãy cái vai này thì thị trường có thể giảm bao nhiêu ạ Đấy. thị trường nó phải kéo đi bao nhiêu chúng ta tự có thể phân tích được vậy khi mà nó kéo xuống này thì thị trường ít nhất nó phải về vùng này nó có thể lên nó lại hồi nhưng về cơ bản nó sẽ về vùng này Đấy, ít nhất về vùng này nó nghỉ thế thì ở đây chúng ta rằng là 1420 28 xuống 1100 1120 đấy được thì chúng ta được bao nhiêu ạ nên chơi trò chơi đầu tư chứng khoán không phải là chúng ta liều liều là cháy tài khoản không phải liều ăn nhiều đâu ạ bởi vì chúng ta cần phải đầu tư có đủ trải nghiệm còn phần lớn nếu chúng ta là F0 chưa đủ qua một chu kỳ nếu anh chị em nào đã chưa đủ qua một hoặc hai chu kỳ ít nhất là năm 2017 và chưa qua chu kỳ thì Dũng khuyên là đừng có comment theo kiểu tiêu cực ở đây còn nếu anh chị em đã trải qua chu kỳ 17 rồi đúng không chu kỳ này Dũng không biết là đúng hay sai thì anh chị em nữa là ít nhất chúng ta phải qua một hai chu kỳ thì lúc đó chúng ta gì ạ hãy à, comment để là phương pháp nó đúng hay nó sai đấy tại vì cái phân phối có thể kéo dài từ 3 nó 2 đến 3 tháng thậm chí là nhiều hơn quan trọng là gì ạ chu kỳ tăng chúng ta cần phải kiếm nhiều trăm phần trăm lợi nhuận còn khi mà chu kỳ phân phối chúng ta cần phải thoát ngay chứ không phải là lúc đó chúng ta lại đang kiếm lợi nhuận trong cái giai đoạn của một cái gì ạ cái điểm mà nó rất là không an toàn thế thì chúng ta đã thấy mà và chúng ta có thể thấy ở đây ạ à, cũng giống như là cái chỉ số chúng ta cũng nhìn thấy một cái chỉ số khác nữa Được không? đây là Dũng đang nói là 50 phần trăm đi lên nhưng thực tế nếu về góc độ nào đó thì đây nói là cái cái cái nếu mà cái phía trên này, này nếu mà nằm ở phía trên này này đó anh chị em có để ý này tại sao vùng này cá thị trường người ta lại bảo là thị trường đi xuống nhưng Dũng lại bảo đi lên nếu chúng ta để ý xem tất cả video ở đây cả một cái quá trình đi lên cả vùng này có một vài cổ phiếu Dũng nhớ là DGC đúng không anh chị em để ý, một vài cổ phiếu DGC K Kinh Đô một vài cổ phiếu Techcombank bắt đầu từ đây nhiều cổ phiếu khác nhưng không nhiều nhưng nó sẽ bước vào một chu kỳ tăng và ở đây nếu anh chị em cũng xem xem là nó cũng giống như vậy tất cả cái đỉnh này Dũng đều chia sẻ đặt đỉnh hết ạ tất cả đỉnh này và khi mà thị trường đến cái vùng này thực tế Dũng đã nói chia sẻ cá cái vùng này là rủi ro chúng ta thì ạ à, hãy đứng ngoài bây giờ chúng ta phân tích kỹ hơn về cái biểu đồ này đây là cái khối lượng kéo lên đơn giảm rất mạnh kéo lên nhịp đầu tiên ạ nhịp thứ hai giảm và kéo xuống chúng ta gọi là rũ bỏ ở ờ, cái quá trình rút bỏ này thường thì khi mà cổ phiếu bị gãy cái vồ cái cái um, hỗ trợ khối lượng lớn chúng ta gọi là SO lát đi 6 nếu anh chị em đã phân tích ở VSA thì điều này anh chị em sẽ rõ nhất và sau khi nó hình thành thêm một cái quá trình đi ngang này thì thường thì gì ạ một số trường hợp cổ phiếu tốt nó khỏe thì nó đi lên đấy khoảng độ 50 đến 70 phần trăm cái này đấy là cổ phiếu tốt và khỏe thị trường tốt và khỏe lên 50 70 phần trăm này thực tế chúng ta có thể cố liều mạng để kiếm được 50 70 phần trăm nếu trong trường hợp thị trường nó tốt còn nếu trong trường hợp mà gì ạ à, nó không được tốt thì cái việc mà chúng ta thì à, ở vùng này vùng này mà rơi á vùng này mà rơi anh chị em ạ à, nó rơi thẳng xuống dưới này rơi thẳng đứng luôn tức là cái vùng này này nó không phải vùng này đâu vùng này có thể nó hồi lên ạ đến còn đây ạ từ đỉnh này từ nó sẽ hồi lên ạ đến khoảng độ 50 đến 70 phần trăm những vùng này thì nó sẽ gì ạ nó cũng hồi đến đây ạ nhưng khi vùng này nó rơi bởi vì cái biên độ của nó gần như là còn rất ít thế thì ở đây chúng ta thấy là kéo lên giảm kéo lên giảm và cái việc hôm qua kéo lên không có khối lượng so phiên này anh chị em biết rồi nếu cái vùng này này khối lượng lớn hôm qua kéo lên không có khối lượng thì chúng ta biết rằng là điều gì diễn ra đều diễn ra à, ờ, tên ở đây mỗi chúng ta có một cái hệ thống đầu tư khác nhau nhưng có một cái quy luật trong đầu tư chứng khoán như trong cuộc sống đó là quy luật nhân quả chúng ta gieo cái gì chúng ta sẽ gặt cái đó nên chúng ta cũng không cần phải bàn tán gì anh chị em ạ tại vì ờ, thông thường á vì ờ, mỗi một chúng ta khi mà chúng ta gieo những cái hạt giống trong tâm trí chúng ta nếu anh chị em không đọc đó thì họ là người nghe đầu tiên thế bản thân Dũng thế thôi Dũng sẽ chỉ tập trung vào những điều tích cực để giúp cho một số anh chị em những người mà đã đầu tư ờ, đặc biệt là F0 mà chưa bao giờ trải qua những giai đoạn mà thị trường nó giảm sâu tránh được cái thảm cảnh mà Dũng đã trải qua rất một vài lần cũng không phải ít rồi khoảng hai lần nữa nên đây là cái mà Dũng muốn chia sẻ còn một số anh chị em có thể thấy mình kiếm được tiền thì chúng ta gì à, vẫn cứ tiếp tục đầu tư bởi vì anh chị em đang đúng còn một số anh chị em là quan điểm ờ, cái quan điểm nó nếu mà chúng ta gọi là quan điểm thì nó cũng đúng thôi nhưng sau mỗi một gì à, chu kỳ chúng ta kiếm được bao tiền sau mỗi một chu kỳ hết một chu kỳ tạo đỉnh thị trường xuống đáy anh chị em còn giữ được tiền hay không nếu anh chị em giữ được tiền và dành số tiền đó biếu bố mẹ hoặc thời điểm này mà giữ được tiền đó biếu bố mẹ biếu người thân cho, gia đình chúng ta bình an hạnh phúc thì điều đó thực sự là tuyệt vời còn nếu chúng ta lại không giữ được tiền và chúng ta gì ạ chỉ vì không hiểu thị trường chúng ta bị mất đi cái điều đó là điều rất đáng tiếc chúng thấy là rất nhiều anh chị em khi mà bỏ tiền ra mua chứng khoán hoặc là mua gì ạ à? bất động sản thì gần như chúng ta gì ạ à? quyết định chúng ta không quyết định theo ai đó tức là chúng ta quyết định theo một cái ai đó và chúng ta không mang cái cái quyết định ra viết ra một tờ giấy anh chị em viết ra một tờ giấy anh chị em sẽ viết rồi nè tại, nếu mà chúng ta mua thời điểm này thì chúng ta được cái gì chúng ta mất mất cái gì xác suất được bao nhiêu thành công được bao nhiêu và nếu chúng ta xem cái cổ phiếu chúng ta mua chúng ta quan sát là ngược lại những cổ phiếu trong suốt cái quá trình hình thành nó được bao nhiêu tiền và quan trọng nhất là anh chị em cần phải đo lường dù livestream của Dũng nó có thể trong thời gian vừa rồi nó không đúng với anh chị em nhưng anh chị em có thể xem là cả những cái chu kỳ mỗi một chu kỳ mỗi một cái giai đoạn cũng đều giúp cho nhiều anh chị em kiếm được lợi nhuận và thời điểm này vì Dũng đã giúp cho nhiều anh chị em kiếm được lợi nhuận ở từ đầu chu kỳ đến bây giờ cũng có một số anh chị em cũng không kiếm được lợi nhuận không phải tất cả nhưng vì lúc này nó gì ạ à, rủi ro nên Dũng chia sẻ còn một số anh chị em một lần đầu tiên theo dõi hoặc là cái hệ thống nó không hợp nhau một số thì bảo đời này là cổ phiếu rẻ mua vào à, thời điểm này là cổ phiếu nó tốt mua vào thì đấy là quan điểm của anh chị em à, một xu hướng thì nó sẽ gì ạ tuân theo đây là một chu kỳ đây là chu kỳ đấy chu kỳ thế nên chúng ta thấy là một chu kỳ như này khi nó rơi chúng ta không biết chúng ta có thể quay trở lại tất cả những anh chị em thông minh một chút ạ anh chị em nhìn chu kỳ này một số thì kéo lên đến lần thứ ba gãy à, một số thì uh, chỉ ngắn rồi gãy như trên vùng đỉnh này chúng ta thấy là dao động rất lớn trên vùng đỉnh này nó sẽ dao động rất lớn đây có một số thì nó hồi nó giảm nó hồi nó gãy sau nó lại hồi nó lại gãy quan trọng các bạn ấy phải hiểu rõ là mỗi chu kỳ một vài trường hợp nó, nó giữ một vài trường hợp thì nó hỗ trợ ở đây trước khi rơi sâu hơn chúng ta cũng thấy là một vài chu kỳ nó có thể ba đỉnh có rất nhiều chu kỳ ba đỉnh có một số chu kỳ hai đỉnh nhưng tuy nhiên ở vùng này chúng ta cũng thấy rằng là một đỉnh hai đỉnh ba đỉnh rồi nhìn về phân kỳ thì chúng ta thấy là phân kỳ rất rõ rồi nhìn về vai đầu vai thì chúng ta thấy là nếu giữa lên và xuống gãy là đi giảm rất mạnh còn được thì chúng ta không được bao nhiêu nên tất cả quá trình đi lên này chúng ta cần phải biết cái nhóm nào nhóm nào là nhóm dẫn dắt nhóm nào là nhóm dẫn dắt còn nhóm nào là nhóm tạo ra xuống thị trường thế thì chúng ta mới biết rằng là nhóm nào là nhóm dẫn dắt nếu chúng ta chưa tìm ra nhóm nào là nhóm dẫn dắt thì bảo thị trường đi lên còn bây giờ dũng kẽ gì ạ à? thời điểm này để cho chúng ta đỡ phải tranh cãi nhau tức là nếu mà được anh chị em được bao nhiêu lên phía trên này nó cần phải giữ lãi giả sử đúng 50 phần trăm ạ còn mất nó giảm hàng trăm điểm vài trăm điểm được thì được bao nhiêu mất được bao nhiêu thế thôi à, tại vì ờ, một số bạn bảo là có nhiều quan điểm khác nhau những quan điểm mà cái hệ thống của Dũng thì nó dựa trên VSA nó dựa trên VSA và VSA là một hệ thống à, từ trước đến nay Dũng thấy nó luôn đúng nên uh, Dũng không có quan điểm khác đây là viết này Đấy, đây là hệ thống viết này và hệ thống này nó có hai dạng mẫu hình một mẫu hình là nó vượt đỉnh và vượt đỉnh tiếp một dạng mẫu hình thứ hai là nó lại không vượt đỉnh và nó giảm luôn ở ờ, dạng này nên chúng ta có thể tranh cãi nhau rất nhiều tranh cãi đây dạng thứ hai là dạng này nó sẽ gì ạ và tất cả những cái quy luật này từ trước nay nó luôn đúng và anh chị em có thể về Bitcoin nhá anh chị em xem lại Bitcoin Dũng phân tích đỉnh Bitcoin à, Dũng có nhớ một lần là Dũng đã phân tích đỉnh Bitcoin anh chị em nhớ không ạ đây là cái đỉnh Bitcoin Dũng khi phân tích ạ. trước khi Dũng kết thúc uh, của hôm nay thì anh chị em có thể xem lại Bitcoin đây là một cái biểu đồ Bitcoin để chúng ta có thể nhìn thấy uh, cách mà biểu đồ Bitcoin nó vận hành như thế nào trước khi chúng kết thúc của buổi hôm nay đây cái cái này nó cũng rất khá thú vị khá thú vị trong cái biểu đồ Bitcoin này trước khi chúng ta kết thúc ạ đây là cái biểu đồ Bitcoin đây là cái biểu đồ Bitcoin khi chúng ta nhìn cái biểu đồ Bitcoin này thì chúng ta cũng thấy đây nó cũng giống như này thời điểm này là Dũng cũng đưa ra lúc đấy là 6.500 điểm nó đâu đây nếu anh chị em có thể theo theo dõi cái biểu đồ Bitcoin nó nằm đâu này biểu đồ này là một cái biểu đồ thì chúng ta sẽ có thể quan sát sau đó nó rơi đến một cái vùng này nó có hồi phục trước khi bước vào một chu kỳ giảm rất mạnh thì đây là một trong những cái biểu đồ chúng ta có thể về đưa ra nến giữa Bitcoin và cái biểu đồ này nó có giống nhau Ok xin cảm ơn và chúc anh chị em có một buổi tối à, năng lượng và hẹn gặp lại chúng ta trong chương trình khác còn à, đây là một cái, cái chia sẻ nó không đúng không sai quan trọng là chúng ta áp dụng được chúng ta kiếm được tiền còn không áp dụng được chúng ta mất tiền còn uh, hãy gì ạ tất cả anh chị em bất cứ một cái gì chúng nếu chúng ta là nhà đầu tư thông minh thì hãy đo lường ở đo lường không thể một hành ngày chúng ta đo lường chúng ta nên đo lường cả một chu kỳ à, để biết một à, cái hệ thống nó đúng hay sai chúng ta phải xem một chu kỳ lúc đó chúng ta đánh giá nó sẽ khách quan hơn còn đánh giá theo một vài ngày một hai tuần hay là một hai cổ phiếu nó sẽ không khách quan khi mà chúng ta không hiểu rõ về nó Dũng mong rằng là anh chị em giữ được tiền và làm cuộc sống chúng ta bình an khi mà thị trường giảm còn khi mà thị trường bước vào xu hướng đi lên Dũng sẽ có tiếp tục có những video để chia sẻ chúng ta ở trong thời gian tới thì à, Dũng sẽ tiếp tục chia sẻ cho anh chị em à, những cái bước mà Dũng đã đầu tư thành công à, Dũng ứng dụng các nguyên tắc của Livermore của Mac Mini của O'Neill của Soros những nhà đầu tư như nào và Dũng sẽ đưa những cái ví dụ thực tế để anh chị em nắm được xin cảm ơn rất nhiều